lên ngôi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ trong tim hay chết theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu ai nỡ quên tình nhau đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã chót yêu rồi thì xin vì đôi lời dù xa cánh phương trời ôi duyên ta đánh lỡ rồi thôi tâm tư cạn hết nỗi sâu hận suốt đời đường khuya thôi đêm bước âm thầm một mình tôi giờ còn bài ca yêu anh viết trong ngày xưa bỏ lại mình em mang thương nhớ theo ngày tháng người tôi yêu đâu rồi người yêu tôi đâu rồi tình tôi đã chết rồi lòng hay chết theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu ai nỡ quên tình nhau đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cánh phương lại mình em mang thương nhớ theo ngày tháng người tôi yêu đâu rồi người yêu tôi đâu rồi tình tôi đã chết rồi người tôi yêu đâu rồi người yêu tôi đâu rồi tình tôi đã chết rồi chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước dưới ánh trăng tình là tình cô đơn tái tê do lạnh mùa đông ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng và mỗi lần chim én đưa tim con đỏ sang sông môi mắt em chờ mong sầu thương đã lỡ trách chi riêng tình giang dở đời người con gái chỉ có một lần ước mơ nào ngờ tình yêu chắc chớ tình đẹp là tình bơ vơ chờ ngày đến bao giờ chiều bờ đê lối xưa khi niềm thương tha lòng nàng sao lưu luyến quá hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua chuyện tình thương thì có em bên bờ sông vắng ngày ngày ra đón biết anh vẫn còn nhớ trăng lệ buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thì ước dưới ánh trăng tình là tình cô đơn tái gió lạnh mùa đông ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng và mỗi lần chim én đưa tin con đỏ sang sông môi mắt em chờ mong sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình giang dở đời người con gái chỉ có một lần yêu mơ nào ngờ tình yêu chắc chớ tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ tình yêu phai mờ theo năm tháng bao nhiêu mơ ước mình ấp ủ nay đã như bọn bèo ngoài khơi tôi hỏi người quen em ở phương nào bây giờ ra sao thì trời hỡi em cất bước qua cầu vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng nghe tim xe lòng đau nhói trong tim đâu ngờ duyên tình nay đã tàn phai an hiền thăm lại người thương được mòn quanh có men theo lối nhỏ cây thông đã già thận thơ trước sân dây leo vẫn còn năm tháng phôi pha nay người đâu rồi em gái ngày xưa năm cũ gặp nhau nói chuyện chung mình bao giờ thành đôi và rồi ai ơi xếp bút lên đường ra đi anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về quê cũ thăm em thăm lại mái trường hơi ấm tình thương nhưng nay đâu người em xóm nhỏ tình yêu phai mờ theo năm tháng bao bèo ngoài khơi tôi hỏi người quen em ở phương nào bây giờ ra sao thì trời hỡi em cất bước qua cầu vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng nghe tim sẽ lòng đau nhói trong tim đâu ngờ duyên tình nay đã tàn phai nghe tim sẽ lòng đau nhói trong tim đâu ngờ duyên tình nay đã tàn phai thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ghi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ giày cua lối nhỏ tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo cuốn nẻo người tâm tư dấu 寂寞。 dụng ca vui anh